Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming và Di Khả xin kính chúc anh em xem live vui vẻ em ơi. Ở lúc này thì à, hôm qua nay Khải có liền kêu á mà Khải cũng à, nói chung thì à, Khải không dám like này mà, tại vì like lên là sợ anh em rồi xem trên like rồi đến phá đâu người. Hiện bây giờ là Khải gần bắt kêu nha em ơi, 19 số 500 rồi, còn 3500 nữa thì uh, với 1000 bia hơn chỗ này thì uh, Khải nghĩ nó chừng dao động khoảng tầm uh, 5 đến uh, 10 hơn 10 phút là Khải mát nha nè. Tầm này khoảng hơn 10 phút là Khải mát. Đó còn lại 35% thôi nên là Khải like lại video cho anh em xem nói chung nhiều anh em uh, ờ, liền một mình cũng ok thôi nhưng mà anh em nếu mà đỡ tình trạng mà anh em đỡ tiết kiệm tốn tốn tiền cũng như là thời gian á thì khải nghĩ là anh em nên góp lại mỗi người tầm hai ba trăm bia và gom lại tầm 3 đến 4 người thành một tem rồi ờ, đánh uh, với cái bia này thì cứ thả một hơn một nghìn bia đi thì đánh trong vòng uh, khải nhớ không lầm thì trung bình mỗi người tốn khoảng tầm 10 đến 12 kim trung bình nha anh em 10 đến 12 kim thì sẽ mất kêu nha nè, như khải đến bây giờ thì khải tốn khoảng hơn 12 kim rồi thì nói chung là tiền liền kêu thì nó sắp xỉ khoảng là mọi người bỏ ra khoảng tầm ờ, một nghìn hai bia và đánh nhiều tuôn đó đỡ tránh tình trạng bị lát anh nên là không thể nào thả một lần 10k bia được khải uh, với anh em chỉ thẳng lần khoảng tầm ờ, một một nghìn hai đến nghìn rưỡi bia thôi nè đó nên là với lại thả bia xong là tình trạng nó hơi bị giật như nè hơi giật nhiều khi mua mana hơi bị chậm á khải mua mana đó ok rồi trở lại điểm cũ lên chỗ kia rồi anh em ơi nói chung là luyện bia anh em khá là lâu ấy như hôm qua khải nhớ không lầm thì à, khải với khoảng năm sáu anh em thì khoảng luyện khoảng à, mỗi người trung bình khoảng tầm à, góp cứ lần 200 bia là khoảng hai kim góp đến lần này là khoảng tầm sáu 6 tuần 7 tuần nữa nè một người trung bình phải mười mấy kim ok giờ trở lại điểm cũ tiếp tục uh, quốc tiếp tục là một xíu nào mát anh em đó ra quốc anh em ba ba phần trăm nữa mát <clears throat> ừ. lô lô cái cái bạn có quấn hết mà nào nè các bạn có hết mà nào có à dạ cũng phu về mua mana hả phu về mua mana thiệt chứ phu chứ à ờ. con thủy yên này cũng tốt tốn nào quá trời luôn em ơi ba mươi phần trăm là mát rồi có lên 5 phút nó mát nữa nè em mà chứ mười được mười phần trăm rồi ờ lâu cái bằng rồng <laughs> lâu không thiên mà còn là có ba bốn người tranh thôi khỏe hai ông nhỏ đang map rồi ba ông nhỏ đang map rồi hôm qua thì một ông map trước ever exit xong đến vừa rồi là sếp và lại uh, ờ, vô ờ, chiêu giờ đang quyền mất hết này ba mình giờ đang quyền tương đối mất ờ, khoảng sáu uh, bảy người giờ đến uh, Thúy Yên số chín nè ba mươi trăm là mất <clears throat> hết bên này mất rồi đẹp <clears throat> hết mana thì gì mua đây nè hết mana gì mua nó đánh nhanh lẹ cố gắng ờ, kìm lên lên lại là cừu sát lại cho nó hãm cái đường lòn luồng rồng của con cá ban lại ba rồng quấn đầu lắm <clears throat> mất kêu mất kêu tầm này mất kêu rồi cố gắng cày là cấp thôi em ơi bởi giờ liền kêu mất ha, hơn ờ, một ngày những một ngày thứ bảy về nhà không không online á nó thọ gần hai ngày rồi em ơi đâm <clears throat> ra mất tốt luôn rồi ờ, cố gắng treo lại vài hôm lấy lại tốt lấy lại tốt thế yên mất tốt thế yên rồi quá trưởng quá gơ 71 đó 5 phút khoảng 10 5 đến 10 phút là mất chỗ này thả bi dồ nè đúng một chỗ thả bi dồ nữa nè chứ không có thả lớn nhất thả lớn nhất mà nó lòi ra hai ba vị trí á là những phái đánh lan nó nó, nó không thua lắm cứ vô một cột chỗ lại thả quốc lên ứa lên chúng mày mất kêu yeah. bảy mươi hai hai mươi tám phần trăm nữa hai mươi tám phần trăm nữa cố lên <clears throat> 5 phút nữa mất <laughs> tính từng giây từng phút luôn em à đến cái giai đoạn này phải mừng rớt nước mắt luôn nè mất thời gian vãi trưởng nhưng mà công nhận thả nhiều bia đánh đúng nhanh luôn em ơi anh em mà đi liền free á thì một bãi free thì nó còn tầm ờ, hai ba chục nửa sơ hai ba chục nửa cũng quá thôi nên là nó khá là chậm còn chỗ này nè một phát một nghìn mấy nữa quá chứ đánh cực kỳ nhanh luôn nè gấp mấy mấy chục lần cả trăm lần luôn Hôm trước hồi xưa anh em có chơi à, có theo dõi Khải chơi thi Yên ở mấy chỗ S5 Đại Gia Sơn á. thi Yên Khải hồi đó liền à, chín ngày rưỡi mắt kêu vãi chướng thiệt. chín ngày rưỡi mắt kêu. <laughs> Còn ở đây thì mình à, bỏ ra kim nguyên bản mình mua bia. À, thì trung bình gần một triệu nè, đỡ mắt kêu là gần tốn gần một triệu Việt đồng á. Tuần này tuần thứ bảy nhóm làm tuần thứ bảy Tuần thứ bảy cứ tuần ba kim, hai kim, hai kim. Cứ 200 bia là là hai kim nè, tại vì một bia là 10 xu á. Rồi Nếu không làm được bảy tuần này tuần 7 này Gần hơn 14 kim Tại vì Khải luyện từ tối hôm qua Nhưng mà Khải luyện từ à, lúc hoạt động xong thì 12 à, giờ Khải ọp là Khải luyện đến khoảng 2 giờ Thì có một tuần khoảng tầm à, Đánh khoảng trong vòng dao động khoảng 3 40 đến 50 50 phút nhưng mà nhiều tour nào bị phá là đánh chỉ mới có hai chục phút 25 phút là nát rồi nè do có nhiều người đi phá hôm qua bị phá hai tour à, chán dở sợ một tuôn 2.000 năm bia và một tuôn 1.000 năm bia bị phá hai tuôn những tuôn sau đỡ hơn tuôn sau không ai phá đánh khá là ngon rồi 25% nữa hết bia này chắc phải lên lên up cấp á với lại một cái bia tiết này thì anh em thả trong phạm vi 3 tiếng là tự động nếu không đánh nó tự động mất như nè với lại khải đợi ý thì uh, cái bia này chúng ta đánh nè nè nó không có phục hồi máu nha nè không phục hồi máu nên là cứ đánh nhiệt tình rồi uh, nó chết thì nghiên cứu dàn ờ, bia khác thôi với lại anh em mà liền kêu á hạn chế anh em không tăng một cái điểm vào kỹ năng cũng như là không nên tăng vào uh, tiềm năng anh em đây anh em ơi nhưng thí yên khả này nè khả chưa tăng luôn này đó khả chỉ tăng sinh khí sức mạnh này sức mạnh thì không sức mạnh thì không liên quan đến thí yên rồi đó không không liên quan đến thí yên trưởng rồi đây là khả còn khả chỉ tăng cái thiết ảnh lấy tốc độ tốc độ đánh nội công này đó đó <clears throat> hai ba trăm nữa cố lên <clears throat> Nên có Emmy đi theo phụ bóp thêm ít mana cho công nhận tốn mana gơ luôn. Một lần trưởng 73. Giờ mắt là 81 nữa nè. Mắt là 8 à, mắt là 75, mắt là 75 mana. Rồi 2200 nữa. Cỡ này là chắc là mắt kêu ok nữa mà. Mắt kêu ok rồi. có lợn có lợn hai hoàng trăm lòng động thấy hai mốt phần trăm let's go cố lên <laughs> Hôm qua thì à, Khải luyện con thiếu lâm đao với à, 1.000 năm bia Khải quýnh trong lòng 10 đến 15 phút mắt thiếu lâm đao này mà mà một một nghìn năm bia à, rồi với con nghe mi kiếm thì Khải luyện à, mà hai nghìn bia hơn một tiếng mắt kêu quá ngon luôn hai nghìn bia con nga mi quá đẹp Nghe mi kiếm với lại nói chung là những phái ngồi công Khải cảm giác là anh em có chơi nhiều anh em cũng biết những phái ngồi công nó luyện kêu khá là nhanh nó cảm giác khá là nhanh luôn còn những phái nội á phái nội thì là khá là khá là chua chua nhất đó là thiên ngoại lưu tinh này rồi đến um, gió đan này thi yên này cái bằng rồng này những phái nội đánh khá là chua này mà khá là chua anh em đang xem thì à, lại cho khải một like chia sẻ video ủng hộ chơi em ơi nói chung lần này thì à, khải muốn quay lại cho anh em xem cái cảm giác liền kêu ở server này như thế nào công nhận thì nhanh thì cũng nhanh mà lâu thì cũng lâu nè nếu như anh em liền skill free thì chắc chắn sẽ lâu ít nhất phải tùy môn phái như phái khải thi yên này nếu mà liền free thì trung bình chắc là có thể là 10 ngày mới mắt được kêu nè và đây là khải luyện kêu kiểu mình bỏ tiền mình mua bi á nên là khải luyện khoảng nếu đợi tính toán ờ, theo thời gian thì khải luyện ờ, với khoảng ờ, cứ một tuần khoảng 40 phút đi 7 tuần thì khả luyện trong vòng khoảng 4 tiếng 4 tiếng 5 tiếng 4 tiếng hơn mắt kêu nè 7 tuần cứ một tuần uh, gần 2 ca bia 7 tuần và cộng lại một tuần trung bình cho 30 phút đi thì uh, nó tốn khoảng hơn 3 tiếng rưỡi thì trung bình là chắc là hết khoảng 4 tiếng hơn là khải mắt kêu nữa nè 4 thiên hơn và chi phí tốn hết là khoảng 14 ờ, kim hơn rồi 17 trăm nữa mốc đỏ này 17 trăm là mắc này tại trên này còn à, ba cái bang một cái bang 18 kêu hơn và một cái bang 11 kêu gần 11 kêu những cái bang phải dành à, lại bớt nè cho người mươi cừu sáng dành lại bớt nào là ton mười lăm phần trăm <clears throat> bia tầm này có ba người luyện thôi mà anh em không khá là tốn luôn <clears throat> gần mát này gần mát này lô lô lô lô lô lô còn đó anh em ơi lô lô lô lô lô lô lô đâu rồi hai anh cái bang rồi hai anh cái bang ơi à, đồng hỷ à, dưới à, ông ờ, chồng nhân còn đó ông ta đồng hỷ ngừng ngừng đam một phút đi giùm anh đi em ơi ngừng đam một phút giùm anh đi cho anh mát ngay còn ờ, mười phần trăm nữa em đây em đây em đây ừ, ừ hai hai người ngừng đam cho khải trong vòng 2 phút giùm cái anh em khải mát cái khải rút lại anh em tranh tiếp này em ơi hai à, trong vòng 1 đến 2 phút thôi không có nhiều đâu đứng gần khải dùng một tí đi tại vì nó đang lỡ cỡ bia gần bát rồi nè em ơi còn 10 phần trăm thôi <laughs> cho đỡ đồ tí nữa mà đến giai đoạn mà còn hai phần trăm mắt kêu mà bia nó chết hết đồ lúc đó là không biết ở đâu mà liền cho mắt luôn <laughs> ngừng khải trong vòng một phút thôi gần mắt rồi nè một phút thôi một phút là đẹp sớm 10 giờ thôi cho khải sớm 10 giờ thôi gần mát rồi tầm này khải mát là khải rút là anh em chăn là ok luôn á tại vì ba luồng đam đó, nó một chỗ nó nhiều khi bia nó nhanh chết em bị lên 52 rồi cái này định đạt Lâu dạ. chưa? Đợt hẳn một mana nè Tại vì bia nó còn máu đỏ rồi nè Máu đỏ tầm này đánh cũng tầm 5 ờ, phút nữa chấp bia ấy Nhường khoảng một phút rồi nè Từ nha đi mua máu nha nè Ngừng một phút giùm nha anh em một phút nha Bị mát rồi Một mình Khải đánh khi nào bỡ được nhiêu đây đúng không một phút thôi Nhường một phút đó là anh em mình kết thúc bia này là bắt kêu luôn là đẹp

ừ tết đến ngày 10 đây gần mát rồi này tết đánh ngày 10 đây tết tết uh, cửu trắng ngày 10 đây rồi đánh đi này mời đánh này đánh nhiệt tình đây gần mát là còn uh, mấy phần trăm rồi thôi đủ rồi còn 9 phần trăm để lên được 3 phần trăm rồi chắc ok đấy à đang đây ok đấy đây là vừa đến mắt kêu là chắc là nắng bia luôn rồi đó đâu khải xin anh em đúng một phút thôi <clears throat> đỡ nó là cỡ nè đó rồi bắt đầu giờ bắt đầu anh em đang nhiệt tình cứng ờ, né nghe mi ờ, kham kham đoạn tí ok rồi bị mất này còn ờ, sáu phần trăm bảy phần trăm nữa một phút nữa một phút là khải mất tính toán chính xác luôn này mà một phút nữa do thời gian này nó lắc lắc cái chỗ đi mua máu á mua máu nó khá là chậm nè mỗi lần phù thì mua máu mất gần 2 phút đồng hồ mua mana chứ lộn gần 2 phút <clears throat> Đây, những giây à, cuối cùng hôm nay Khả đánh à, mắt kêu là anh em chắc cũng tranh được thêm khoảng tầm 5 phút nữa đấy Khả nghĩ là anh em tranh thêm được 5 phút rồi đấy <coughs> Cố lên, cố lên Xong tại tỷ bên tăng điểm luôn Hiện tại cái bên này thì Khả chưa tăng đâu mà Chắc Khả phải tìm một set đồ đẹp đẹp rồi Khả sẽ tăng vào chỗ đây là full sinh khí là xong Đó. Full sinh khí là xong thế như thế nào Không còn gì nhiều cả còn bên này thì à, tí nữa đăng điểm kỹ, à, kỹ năng vô nữa xong <coughs> rồi năm phần trăm 30 giây nữa mắt kêu <coughs> tối mấy cái tuần đầu khả thả khá nhiều mà bị phá nè Má tuần đầu thả gần 3 kb Quýnh kiểu gì mà mới cái 15 phút nắp bát à? <laughs> Đông quá chứ Thả mà không thấy người đó luôn nên là hạn chế tầm này cứ thả tầm cao đẹp không dám thả nhiều nè tầm cao đẹp <clears throat> rồi ba phần trăm ba phần trăm cố lên let's go baby ba phần trăm nữa cố lên có một số bia cảm giác nó đang chết dần rồi nè mà đang chết dần đang chết dần này lên kinh nghiệm 80 điểm này kinh nghiệm 80 điểm bên tay trái này <coughs> rồi bao phần trăm ba phần trăm <laughs> xin anh em phim 30 giây nữa được không em <laughs> má sợ bia chết dữ là đang chết quá trời là một ngàn mấy bia lần giờ nó chết lắc nhắc lắc nhắc anh đâu đầu lên gỗ lên rồi mấy rồi hai bia chết nữa này hai bia chết nữa này <clears throat> một bia chết này 30 giây nữa mất 30 giây nữa mất 30 giây nữa mất 30 giây nữa mất em ơi một bia chết nữa này rồi hai phần trăm hai phần trăm <laughs> ok em ơi để anh cái nói chung là anh em à, đánh đi nếu mà khải mát thì anh em chắc cũng đánh thêm được 5 phút ấy tại vì còn hai cái băng rồng thôi đánh được 5 phút ấy hai bia chết ba bia chết chỗ này một nghìn bia lận nên là nãy giờ tính cho giờ chắc chết khoảng hơn 100 bia rồi chết hơn 100 bia còn khoảng 900 bia <clears throat> một phần trăm một phần trăm <clears throat> rồi lên lên lên lên nhanh lên cái này ngừng đàm luôn cho anh em đánh nè <clears throat> lên bia khi nào mình giết hết bia không đây đủ dân còn rồi ok đánh đi em ơi ok đấy cảm ơn em luôn đó quá đẹp mắt kêu đánh đánh đánh như tên này em ơi tầm này đánh khoảng từ thưởng tầm 3 phút rồi đấy còn 3 phút rồi đấy đánh đi nào đây mắt kêu nha nào quá đẹp bây giờ thì khải sẽ tăng vào uh, đây là skin một ít này skin này tăng hỗ trợ khá là nhiều đánh đi em đánh nhiều tiền đây <clears throat> đó cái thứ hai là skin à, uh, 6 ít switch này nè rồi cái tiếp theo đó là cái này á thì lên trong phái nhưng mà cái hiệu ứng uh, thời gian phục hồi thì không có đỡ khải sớm cái phục hồi cao cao 40 khải sẽ đợi cái này đây đam tầng 2 nè đang đam tầng 2 nè đang tầng 2 lên lên càng cao thì trong phái này hơi ít được rồi lấy cái phục hồi đẹp đẹp một tí phục hồi 17 à, để lấy cái mắt phục hồi cái này kèm cái áo phục hồi 40 nữa đẹp nè hôm này không đủ điểm á mình phải tăng theo cái kiểu là mình vừa tiết kiệm mà vừa đạt mất đẹp móc phục hồi còn như bia đó em đánh chắc được 2 phút nữa nè 2 phút hơn ấy. còn hai người đánh mà <clears throat> à, 54 nếu tư thì sẽ tăng lên 14 hoặc là 20 14 hoặc 20 17 này, tầm này lên 20 đi 20 kèm cái áo là phục hồi 60 đẹp rồi rồi chí mạng 18 Hay thằng mắt này là chí mạng chí mạng kết thúc chí mạng này lại không có tầng 2 <coughs> Rồi lên được à, móc cao hơn không 60 số 7 Số 7 có móc cao hơn tí không Lên số 7 <coughs> Số 7 74 Số 7 thì thấy này lên 27 móc số 7 thôi từ từ tính tiếp cấp thấp quá rồi đó lên mà hết chống phái luôn quá giờ tay qua tầng 2 cũng chưa thua <clears throat> thôi lấy một tay chống phái này mày rồi tấm cái một tay chọn đây lên chiếm mạng anh khoe cũng được phục hồi 39 kèm với cái áo thì được à. rồi ok anh em trai nha em ơi ok mất kêu quá đẹp cái băng rồng rất là khó cái băng rồng nó chua gốm cái băng rồng tầm 10, 18 kêu máy là đánh hơi bị chua ấy rồi ok xì đảo này em ơi về nhà về nhà nha nha à, tối cố gắng luyện tiếp thôi gom lại cứ một người hai trăm bia gom là tầm 5 người thôi đánh được 5 người là đánh được Ok à, và Duy Khải cảm ơn em đã xem video này và đừng quên để lại cho Khải like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Chúc anh em à, xem live và xem video vui vẻ và đừng quên Khải livestream vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày nha mọi người. Ok bye bye mọi người. Chúc anh em vui vẻ bye bye.